ไปวันไหนปลามันทำอะไรไปเรา Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Nam Đen Vlog Official và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip là đi lên suối ờ, để ờ, nướng thịt và tắm suối trải nghiệm ờ, một cái thác đẹp nhất ở Trà Bồng nha gọi là suối Cà Đú thì bây giờ trong thời gian chờ đợi anh em đi mua gà để mà làm thịt thì mình sẽ qua bên kia review chim của chú này nha tại vì mình thấy có rất là nhiều chim đẹp luôn bây giờ mình sẽ qua bên kia xem giá bao nhiêu rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên kia xem chim của ông chú này xíu nha. Ok. Mình đang ở chai bồng nha các bạn. <clears throat> Rồi, đây là chim nha các bạn. Đây rất là nhiều chim đẹp luôn. Mình không có am hiểu về chim cho nên mình sẽ đợi chú qua mình sẽ hỏi nha còn cái này là chim gì đây còn cái này giống chim cô con gì đấy chú đang đi nghe điện thoại mình mình không không thể hỏi nha các bạn đây. chim này là chim chim cô là chim chào màu ok bây giờ mình sẽ hỏi chủ giá với lại tên chim nha các bạn ok các bạn nha tại vì chú ờ, đi mua đi nghe điện thoại các bạn đâu cho nên mình không mình không có hỏi được giá với tên chim bây giờ mình sẽ ờ, cùng các bạn để ờ, đi mua gà để mà lên núi làm video nha các bạn rồi bây giờ mình sẽ tới chờ để mua video mua gà rồi bây giờ mình sẽ tới chợ để mua gà nha các bạn Giờ mình sẽ đi Đâu chống xe cái gì ơi, đâu chống xe về bây giờ mình đã mua gà rồi nha các bạn giờ mình đang ở chợ mua gà bây giờ mình sẽ đi đi xuống nha đây bây giờ mình đang ở trên chợ đây các bạn thấy bây giờ mình sẽ đi xuống rồi hello xin chào anh em nha bây giờ mình đã mua gà với uh, mùi tạt nha với hộp quẹt đây các bạn xem gà mình đã mua đây bây giờ mình sẽ tới suối một mình để nướng sau đó mình review cho các bạn xem xuống nha ok chúng ta đi thôi bây giờ mình đã à, tới cái đoạn đường mà để đi vào sâu trong rừng à, mình từ đây tới đó khoảng một giờ nha bây giờ mình sẽ đi theo con đường này Hello xin chào mọi người, sau một tiếng đồng hồ thì mình cũng đã tới được cái suối này nha Mình không chắc là sẽ có đường vào bên trong sâu trong suối Bây giờ mình sẽ kiếm đường đi vào, mình tắt xe Sau đó mình sẽ review cho các bạn xem nha Đây, cho các bạn xem Bây giờ mình sẽ đi vào tốt trong kia Nhưng mà mình còn phải đi tìm đường để đi nha các bạn Ok, chào anh em nhé bây giờ mình đã tới suối rồi trên tay mình là một con gà với mồi tạc với hộp quẹt nhé bây giờ mình sẽ tìm đường xuống để mà xuống dưới đó ờ, review cho bạn xem suối nha không biết đi đường nào để xuống được gì đó có phải đường này không ta mình đi một mình nha các bạn bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi không có đường xuống bây giờ mình đang tìm đường xuống dưới đó hôm nay bị uh, mấy anh em uh, cho leo cây hứa là hôm nay tới suối để nướng gà mà chả thấy ma là tới hôm nay mình phải tìm mình wow, đây đường xuống đây ồ oh, nước xanh ghê cảm thấy sợ sợ nha mình nghĩ có lẽ mình sẽ ờ, review suối cho các bạn xem thôi mình không nướng gà tại vì mình đi một mình với lại 12 giờ trưa rồi ở nơi đây rất là là ok các bạn nha ok bây giờ mình xuống đường nhà nhá các bạn có lẽ hôm nay mình sẽ không nướng gà mình đi một mình bên kia là nhà máy thì đi nha đi cắt giữa nhà máy đi ô mình thấy một con thằng làng con vịt tôm chạy ngoan qua nước đấy các bạn thấy đẹp không rất tiếc thì mình không có playcam để mà quay từ trên cao nha mình đi một mình mình cũng không thấm. ok bây giờ mình sẽ đi ờ, review cũng đường đi cũng khó uh, ok anh em bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem suối nha mình sẽ không nướng tại vì mình đi một mình cũng không có cây cối củi để nướng thịt đây bây giờ mình sẽ đi con đường đi qua bên kia các bạn xem đấy mùi trời này mà đi đông người uh, nướng đồ ăn cái tắm quá tuyệt vời luôn Ôi trời ơi, sao lên đây Sao lên đây trời Wow, đẹp chưa nào tìm được bào ờ, trẻ đây và sẽ giúp mình nướng con gà nha bây giờ mình đã giới thiệu vào xong cái bò suối một chút thôi thì bây giờ mình sẽ nướng gà cùng mấy đứa nhỏ nhà không kì Hello, xin chào em và, và tặng quay sau khi mình được kết thúc video thì mình gặp được uh, ờ, trẻ đây và bò trẻ sẽ giúp mình ờ, nướng con gà này đây trên tay mình có một con gà với mùi tạt với với cái gì đây sắp tế bây giờ sẽ tự nướng ờ, thịt gà chấm mùa tạt cảm giác như thế nào nha vậy thì bây giờ mình sắp hết pin rồi cho nên mình sẽ tắt sau khi nào mà nướng xong thì mình bắt đầu quay lại tại vì mình sẽ dùng uh, ờ, pin nha ok tại vì mình đi không mang dao nên bây giờ mình sử dụng chai ờ, bia để cắt gà nha các bạn bây giờ mình đã dùng chai bia cách tức tha nướng gà để nướng một nửa này nha trên tay mình là một con gà và một cái sa tế rồi cái này là mùi tạt để sau khi mình nướng xong mình sẽ ăn thử cái mùi tạt này bây giờ mình sẽ rắc à, sa tế lên sau đó nướng chào tất cả anh em nhé sau một giờ mình chờ đợi thì mình đã đến xong một à, đùi gà thì phần mình đợi giờ dắt cho video ngày hôm nay là mình sẽ nướng à, một đùi gà để, để chấm với bột tạt đây bột tạt mình mua ba chục ngàn còn nguyên về cái vui luôn ờ, bên ngoài rất nhiều thứ rất nhiều ờ, bên trong ờ, chắc lượng thế nào mình sẽ mở ra để chấm mùa tạp thử nó trước sau đó mình sẽ cho một bạn cô người ăn thử cảm giác thế nào mình rất là có thích ăn mù tạt mình đã cách đây 3 năm rồi mà ăn với hải ờ, sản mình rất nhưng mà khi ăn với nhà nước ngoài được hôm nay mình sẽ ăn với nhà nước ngoài được ok mình sẽ để mù tạt lên đây ok bây giờ mình sẽ ăn gà với mù tạt nha nếu mà bạn nào từng ăn mù tạt thì sẽ biết mù tạt là rất là sẽ một miếng thôi tự ra một miếng chỉ bữa bây giờ mình sẽ cho cô làm để cô làm với gà với cô Vậy ờ, ba mẹ ba mình làm được không? <laughs> chạy đâu rồi ok đấy các bạn thấy một đàn em với gà đứng rất là lâu luôn thấy thấy không <laughs> ok xin chào các em bây giờ mình sẽ đưa cho hai anh cô mới ăn cô này thì ăn xong rồi thì biết cảm giác thế nào bây giờ mình sẽ đưa cho hai anh cô nhỏ này à, ăn để cảm giác thế nào rồi cô ăn xanh trước Xem một miếng to cũng được chấm rồi ăn để xem cảm giác mùi tạt à, với gà nướng như thế nào ok mời các bạn không tắm nhiều xíu mới mới phê ok <laughs> rồi ăn thử à? ngon quay mặt vào đây ngon ngon các bạn đủ quá <laughs> mày kêu ăn mùi tạt rồi các bạn chắc là hợp không <laughs> ai được không sao Vậy vâng, có anh nữa không? Thử được không? Rồi. Ờ, rồi bây giờ sẽ tiếp tục tới cô Ông Bằng Rồi tiếp tục Ông Bằng em Anh nhiều vô chưa? Anh nhiều vô chưa? Sao nhốt? Em ra nướng nhốt chơi Vậy nữa không? Anh, anh, anh, anh nhiều vô ok uh, tạm biệt các bạn nha uh, hẹn gặp các bạn trong video là sao bây giờ mình sẽ kết ờ, thúc video tại đây nha tại vì vô tình gặp được một trẻ đây và giúp bình nước là bây giờ mình sẽ để một trẻ ăn gà này nha uhm, xin kết thúc video nếu mà bạn nào cảm thấy hay và uh, nữa thì chia sẻ video của mình nha ok tạm biệt các bạn nha hy vọng gặp các bạn trong video lần sau nha